Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Viettech88 Tiếp nối trong series phóng sự tư vấn bán hàng người thật về thật của Viettech88 Ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ câu chuyện tại gần mình Và cũng là lời cảm ơn tới quý khách hàng Và đặc biệt là lời cảm ơn tới bạn Linh xinh Gái Đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Viettech88 Chuyện lần vừa rồi bạn Linh có đến Viettech88 để mua một chiếc laptop phục vụ công việc văn phòng bạn cần tìm máy có màn hình to để thuận tiện làm việc và tầm tiền đầu tư vào khoảng 12-13 triệu Ngoài ra thì bạn cũng cần tư vấn thêm về thủ tục trả góp tại cửa hàng. Về thủ tục trả góp tại Viettel8 thì cực kỳ nhanh gọn và đơn giản. Các bạn chỉ cần mang theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước là có thể làm thủ tục và thời gian chờ đợi xét duyệt hồ sơ làm thủ tục không quá 30 phút. Và sau khi chọn được máy thì bạn lên chỉ mất 15 phút để làm thủ tục trả góp. Nói một chút về chiếc máy mà bạn lựa chọn ngày hôm nay. Sau khi được sự tư vấn của các chuyên gia bán hàng, từ Viettel 8 bạn đã chọn cho mình chiếc Acer Aspire 515 với cấu hình i5 RAM 8 ở OSD 128 cộng với HDD 1T Máy sử dụng uh, chip Intel Core i5 thế thứ 8 giúp máy hoạt động ổn định và tiết kiệm điện năng hơn RAM 8GB giúp máy hoạt động tốt khi mở nhiều ứng dụng Ổ cứng SSD 128 cộng với 1T HDD giúp tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn và lưu trữ được nhiều dữ liệu hơn Màn hình 15,6 inch với độ phân giải Full HD cho trải nghiệm giải trí hay làm việc rất tốt kích thước bàn phím lớn cùng cụm số bên phải như trên máy tính để bàn giúp bạn làm việc nhanh và hiệu quả hơn. Và cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn Linh đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ sản phẩm của VT88, một trong những đơn vị cung cấp laptop uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúc bạn nhiều sức khỏe và công tác tốt. Ngoài chính sách bảo hành và quà tặng chung thì bạn còn được nhận thêm một gói khuyến mại đặc biệt bảo hành phần mềm và bảo trì miễn phí trọn đời cho lăng máy của người thân. Đây là món quà đặc biệt của VT88 thay cho lời cảm ơn và cũng là sự khẳng định uy tín của VT8. VT8 số 1 về dịch vụ bảo hành, cam kết 100% sản phẩm chuẩn chính hãng.